Xin chào toàn thể anh em Thì ngày hôm nay cơ sở chúng tôi à, sẽ giới thiệu đến cho anh em Để cho anh em ra sòng sới anh em đi chơi tài xỉu bịp Đi à, lắc tài xỉu Đi đánh bịp tài xỉu Luôn luôn là nắm chắc cái phần chiến thắng ở trong tay Khi mà anh em sử dụng cái bộ đồ chơi mà bên cơ sở bên tôi cung cấp cho anh em Để hỗ trợ một phần nào đó cho anh em Khi anh em ra sòng sới chơi Thì à, cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em đó chính là bộ đồ chơi hột tài xỉu cảm ứng đó, và cái nón quét báo dung hột tài xỉu anh em nhé đó thì à, anh em cũng à, biết cái bộ đồ chơi này nó cũng có tên gọi khác như là miếng rắn cảm ứng Đấy. chấm cảm ứng báo dung không tang đúng không anh em thì à, ở đây thì à, nó có ba hột tài xỉu mà cơ sở chúng tôi đã làm sẵn cái à, miếng dán nó vào bên trong à, ba hột này đó tôi đã làm ở mặt lục anh em nhé anh em cũng biết cái bộ đồ chơi này thì à, khi anh em ra sòng sới chơi ấy thì nó sẽ báo cho anh em chuẩn xác đến 90 phần trăm khi anh em à, sử dụng cái bộ đồ chơi hột tài xỉu cảm ứng và nón quét báo dung hột tài xỉu này anh em nhé thì giới thiệu với anh em luôn sơ qua cho anh em để anh em có thể hiểu rõ hơn về cái bộ đồ chơi này thì đây nó chính là cái nón mà bên cơ sở bên tôi đã làm quét báo dung vào bên trong cái nón này đó cái nón này nó sẽ có nhiệm vụ là nó quét cảm ứng của cái bộ hộp tài xỉu cảm ứng này và nó sẽ báo dung cho anh em biết bên trong này có lục hay là không anh em nhé đó thì anh em làm vào mặt nào thì nó sẽ báo về mặt đó cho anh em thì cái bộ đồ chơi này thì ờ, tôi có thể bao cho anh em về phần tang tích ăn thua trẻ hột luôn cũng được em nhé đó bởi vì tang của nó rất là kín đó. nó có tang nhưng mà tang của nó là rất là kín rất là khó thấy rất là khó phát hiện nên là sẽ gọi là cái bộ đồ chơi không tang thì uh, trước tiên đi vào test cho anh em xem tỷ lệ báo của nó chuẩn xác thì uh, tôi sẽ test cho anh em cái phần tăng tích như uh, nâm châm nước muối dọi đèn đấy nâm châm không hít nha anh em nhé hoàn toàn là không hít Đó. không hề hít bây giờ tôi sẽ dọi đèn cho anh em Đó, anh em có thể thấy hột rất là trong đúng không ạ nước muối thì nổi nổi hoàn toàn luôn à, không có một hột nào chìm cả hay là không có mặt nào nghiêng không nổi hột rất là đều đúng không ạ thì khi anh em vớt hột thì anh em ờ, lau khô bằng ờ, khăn để ờ, làm sao ạ để anh em bảo quản cái cảm ứng này nó không bị dính nước muối thì anh em sẽ sử dụng cái bộ đồ chơi uh, hột tài xỉu cảm ứng này nó sẽ lâu hơn anh em nhé nó nó sẽ đỡ bị nhiễm lau sạch lau khô nắp thì là nắp chợ anh em nhá tôi dán vào cho đẹp luôn đó. đó thì à, vừa rồi thì cũng test cho anh em xem cái phần tăng tích của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu cảm ứng và cái nón quét báo dung hột tài xỉu này anh em nhé thì à, anh em muốn sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi hột tài xỉu cảm ứng và cái nón quét báo dung hột tài xỉu này đó và khi anh em liên hệ với cơ sở bên tôi thì uh, anh em sẽ được hướng dẫn thêm những cái mẹo để cho anh em ra sòng sới chơi như là mẹo chơi tài xỉu bịp Đấy, để cho anh em ra sòng sới anh em đi đánh tài xỉu bịp luôn thắng anh em nhé thì ờ, không làm mất nhiều thời gian của anh em thì ờ, tôi sẽ đi vào tôi hướng dẫn cho anh em cái cách sử dụng cái ờ, nón quét hột tài xỉu báo dung này nó như thế nào thì uh, khi anh em đi chơi ở sòng sới thì anh em đưa được cái bộ hột này vào trong sòng sới này đó và mang theo cái nón thì anh em gạt nút công tắc khởi động ở bên trong đó, nó sẽ báo dung cho anh em một nhịp là anh em chỉ việc đội lên trên đầu và anh em chơi thôi đó khi có lục lên thì à, máy sẽ rung anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ đội luôn cái nón này lên trên đầu và cũng test luôn cho anh em xem là cái bộ đồ chơi hột tài xỉu cảm ứng và cái nón quét báo rung hột tài xỉu này nó chuẩn xác được bao nhiêu phần trăm và cho anh em cảm nhận cùng với tôi anh em nhé đó bây giờ tôi sẽ test cho anh em này máy báo cho tôi biết bên trong này uh, chén đầu tiên có lục anh em nhé đấy có lục thì anh em chắc chắn đánh uh, lục tài đúng không ạ lục tài khui cho anh em này đó 516 đó, có ngũ lục tài đúng không anh em đó thì anh em sử dụng cái bộ đồ chơi hột tài xỉu cảm ứng này và cái nón quét báo dung hột tài xỉu này thì anh em ra sòng sới chơi thì không có cửa thua anh em nhé đó chén này chén này thì không có lục này Đấy, không có lục thì anh em một là anh em có thể bỏ hai nếu anh em cảm thấy thích thì anh em có thể đánh xỉu đó, nhất nhị xỉu chẳng hạn đó, anh em thích cái gì thì anh em đánh cái đó thôi đó thì anh em nào muốn ăn chắc mặc bền thì anh em có thể bỏ anh em nhé đó chờ có lục đánh không có thì nghỉ đúng không anh em khui cho anh em không có lục này đánh uh, xỉu hoặc là bỏ khui này đó nhất nhị xỉu có nhá anh em nhá liều thì anh em mình ăn Đấy. không liều thì anh em mình nhị thì cũng được thì ăn sau tiếp tục test cho anh em cái nón này báo bên trong này có lục anh em nhá đấy máy bắt sóng cái với lại cái bộ một cảm ứng này thì rất là nhạy anh em nhé chỉ mất vài giây là nó đã bắt sóng được cái bộ hột tài xỉu cảm ứng này rồi và nó sẽ báo dung cho anh em biết anh em nhé đó có lục thì à, đồng thời anh em đánh à, lục tài đúng không ạ vui cho anh em đó có lục hai con ba tài đúng không ạ Đấy, máy báo cực kỳ là chuẩn xác anh em nhé mà cái nhịp rung của nó thì rất là êm đó, anh em không cần phải lo sợ về vấn đề mà à, những người ngồi bên cạnh anh em có thể cảm nhận được cái độ rung của nó đó, chỉ có một mình anh em mới có thể cảm nhận được cái độ rung của cái nón quét báo rung hột tài xỉu cảm ứng này thôi anh em nhé Đấy, bộ đồ chơi này thì à, cực kỳ là báo chuẩn xác cho anh em Đấy, lên đến 90 phần trăm nó hỗ trợ cho anh em để cho anh em ra sòng sới anh em đi chơi tài xỉu bịp Đấy, à, đi à, đánh bịp tài xỉu cách hiệu quả tiếp tục test cho anh em thêm một vài chén nữa Đó, chén này thì uh, vẫn tiếp tục có lục cho anh em nhé vẫn tiếp tục có lục thì anh em mình đánh lục tài vẫn tiếp tục đánh lục tài đúng không ạ Đấy, xuống tiền vui cho anh em tứ ngũ thiên 456 đó có lục tài đúng không anh em đó anh em ờ, xem video nãy giờ thì anh em cũng ờ, cảm nhận là cái bộ đồ chơi này nó báo chuẩn xác như thế nào và cái ờ, độ bắt sóng của nó nó nhanh nó nhạy như như thế nào anh em nhé đó Đấy, đây chính là cái nón bắt sóng của cái bộ hột tài xỉu cảm ứng này thì anh em nào muốn sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi hột tài xỉu cảm ứng và cái nón quét báo dung hột tài xỉu này thì anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại tôi đã để ở trên màn hình để anh em được uh, hỗ trợ tư vấn trực tiếp 24 trên 24 thì anh em sẽ hiểu rõ và biết rõ thêm thông tin chi tiết về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu cảm ứng và cái nón quét báo dung này anh em nhé đó thì ờ, thời lượng ờ, video ngày hôm nay tôi chỉ làm đến đây thôi thì hẹn anh em ở các video tiếp theo đó, thì anh em nào đang xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh để anh em ờ, được tham khảo những video mới nhất chuyên về các dòng đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 mới nhất thị trường hiện nay đó mà bên cơ sở bên tôi sẽ đăng lên để cho anh em tham khảo và anh em sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi phù hợp với sòng giới của anh em này và là luôn luôn là mang lại cái tỷ lệ chiến thắng cho anh em anh em nhé video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng giới luôn luôn may mắn anh em nhé